trong tình hình dịch bệnh phức tạp như này thì hiện tại hầu hết là tất cả mọi người đều mong muốn sử dụng cho đều muốn là sở hữu một cái căn nhà vườn rộng rãi để cho cả gia đình để về để nghỉ ngơi nghỉ dưỡng hoặc là tránh dịch bệnh một thời gian hiện tại tôi đang có mặt tại tại của Tropicana Garden Bảo Lâm tại xã Bà La huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng đây là một cái khu nghỉ dưỡng cách trung tâm thành phố Bảo Lộc chỉ khoảng 25 km thì mọi người có thể nhìn thấy những cái căn nhà thiết kế rất là mộc mạc nhưng mà cực kỳ tinh tế đây là những cái căn à, nhà gỗ hoàn toàn là nhà gỗ đây là gỗ thông thì căn nhà mà tôi đang đứng ở đây thì có diện tích đất là 220 m vuông có chiều rộng 10 m chiều sâu này là 22 m và phía trước căn nhà thì có một cái khoảng à, sân vườn gần 100 m vuông thì căn nhà này là có hướng à, đông nam hiện tại đây là à, chủ nhà đang gửi tôi bán lại thì phía trước căn bưởi đã có trái sản này đây có trái sản rất là to rồi à, quýt đó Tiết trước ờ, sân vườn thì trồng rất là nhiều loài hoa Rồi trồng thảm cỏ Xung quanh nhà thì có những cái hàng rào ờ, Được sơn trắng rất là đẹp Còn ờ, mặt tiền đường phía trước này thì 8 mét Mặt tiền đường rộng trăm mét Còn nội khu thì được sử dụng hệ thống điện âm rất là cao cấp Và có sử dụng hệ thống đèn chiếu sáng là năng lượng mặt trời thì những cái ngôi nhà sinh thái này thì ờ, có một cái khoảng sân vườn trước rất là đẹp và đầu tháng 12 này thì Tropicana Garden Bảo Lâm đưa vào để vận hành về du lịch thì giá thuê nhà một ngày một đêm ở đây á, thì hơn đồng một ngày một đêm đó đó là giá thuê và mọi người uh, thuê những cái căn nhà này thì sẽ có luôn sử dụng cái phần sân vườn này bên trong thì ờ, có bếp để nấu nướng đó mọi người có thể ở được 5 đến 6 người thì ờ, anh chị nào mà quan tâm một cái ngôi nhà vườn sinh thái như này thì hãy liên hệ cho tôi qua số điện thoại để tôi ờ, báo giá và gửi cái sổ hồng pháp lý đầy đủ qua cho anh chị và sau này thì tôi sẽ quay một cái video bên trong căn nhà để tôi giới thiệu căn nhà này tới cho anh chị về kết cấu trong căn nhà một cách rõ hơn